À, chào anh em nhé, chào anh em đã quay trở lại kênh Dũng soi kèo cũng như là về Dũng bóng đá Nơi mà Dũng có thể đưa ra những cái mã nhận định cũng như là những cái mã đầu tư chuẩn nhất cho anh em thể tham khảo đầu tư Thì anh em thấy là ngày hôm qua trên kênh à, Dũng soi kèo Dũng đưa ra cho anh em một số cái video nhận định về các trận đấu của thằng Newcastle, à, Juventus và cùng đó là West Ham Thì ở cái trận à, Newcastle á, thì Dũng đưa ra cho anh em mã kèo là Brighton được chốc 0.5 ở trong trận đấu này Nhưng ở trong nhóm á, Dũng đã chuyển qua đó là mã kèo là 0.75 à, bởi vì anh em thấy là gần cái giờ bóng lăn á thì Newcastle đưa ra mức chấp lên tới là 0.75 thì chắc chắn ở trong cái trận đấu này nó đang có lợi thế nên chính vậy Dũng mới chuyển qua từ cái má kèo Brighton được cộng 0.5 chuyển qua là má kèo Newcastle trừ 0.75 ở trong trận đấu này và đã ăn được má kèo handicap và cũng đó là ăn được má kèo tài 2.5 và ăn được cái má kèo là Newcastle chấp 0.25 của hiệp 1 Chính vì vậy Dũng luôn nói với anh em á, là những cái mã kèo ở trên kênh youtube chỉ mang tính chất cho anh em tham khảo mà thôi Chứ không phải là mã kèo cuối cùng Cái mã kèo cuối cùng thì chắc chắn phải từ 10 à, đến 30 phút trước khi trận đấu được diễn ra Để Dũng mới có những cái thông tin chính xác nhất về cái trận đấu rồi mới chốt được những mã kèo nào là mã kèo anh em nên đầu tư Thì còn ở à, cái video nhận định sớm của thằng à, Sevilla với Juventus Thì trong trận đấu này thì mình đưa ra cho anh em mã kèo là Juventus được cộng 0.25 thì ăn được uh, nửa mã kèo châu Á nhưng đã gáy lại nửa cái má kèo của tài 2.25 nhưng là ăn ngược lại cái má kèo tài góc 9 ở trong trận đấu này thì coi như ba má kèo thì có một má kèo có lái còn về cái trận đấu của thằng AZ à, Mo đối đầu với thằng West Ham thì ở trong trận đấu này thì coi như là đã hòa kèo gáy má kèo handicap nhưng mà ăn à, được má kèo xỉu 2.5 ở trong trận đấu này thì thực sự những cái à, video mà Dũng nhận định ở trên à, kênh YouTube Dũng soi kèo á, là chỉ mang tính chất tham khảo thôi chứ chưa phải là cái má kèo cuối cùng thì nếu mà anh em nào á, mà còn muốn về bờ cũng như là chưa biết là chơi những má kèo nào ngon và chắc ăn á thì anh em có thể liên hệ qua cho Dũng qua tele cũng như là cái số Zalo Dũng đang để ở trên màn hình để tầm 10 đến 30 phút trước khi mà trận đấu được diễn ra thì Dũng sẽ uh, chốt ra những cái má kèo nào là má kèo anh em nên đầu tư cũng như là những cái má kèo nào là má kèo anh em nên không nên đầu tư ở trong một trận đấu thì khi đó thì Dũng mới có những thông tin chính xác cũng như là thông tin liên quan đến đội hình của cái đội bóng đó cũng như là anh em thấy ở trên uh, trận đấu của thằng Newcastle rõ ràng mình đưa ra mã kèo là Brighton cộng 0.5 nhưng ở à, gần giờ bóng lăn nó đưa lên mức chậm thành 0.75 thì việc gì mà chúng ta không quay qua nằm Newcastle 0.75 ở trong trận đấu này thì chắc chắn là trong trận đấu này nó đang có một cái lợi thế gì đó nên chính vậy à, chuyển qua mã kèo Newcastle thì đã đậm đà khi mà tỷ số cách biệt lên tới là 3 bàn thắng thì Dũng luôn nói với anh em thì anh em nào mà muốn uh, đang thua tha xa bờ ấy, mà muốn có một nhóm chơi cũng như là một người quân sư cũng như là một trang chơi uy tín ấy, thì có thể liên hệ qua cho Dũng ở đây qua tele a cộng Dũng sức kèo cũng như là cái số Zalo 0797739553 còn ở trong video ngày hôm nay thì Dũng sẽ lên một video nhận định về cái trận đấu ở trong cái giải đấu Liga vòng thứ 35 đó là thằng à, của Cadiz đối đầu với à, Valladolid. Thì anh em thấy là trận đấu này được diễn ra lúc 2 à, giờ đêm nay. Thì liệu rằng ở trong trận đấu này thì đội chủ nhà Cadiz có thể giành được 3 điểm tiếp theo để có thể nâng cái thứ hạng của mình ở trên cái bảng xếp hạng hay không? Thì anh em cùng mình đưa ra những cái thông tin liên quan đến trận đấu cũng như là đưa ra những bác kèo ngon ăn và chắc ăn nhất ở trong trận đấu này để anh em có thể tham gia và đầu tư thì trước tiên khi mà bước vào một trận đấu thì anh em cùng mình xem qua những cái thông tin liên quan đến trận đấu trước mắt đó là mà kèo của nhà cái đưa ra cho trận đấu này thì anh em thấy là đội chủ nhà Cadiz sẽ đưa ra mức chấp là 0.25 ở trong trận đấu này anh em bỏ một ra thì ăn 0.91 và cùng đó là bỏ một vào thằng Valeric thì ăn được 1.01 trong khi đó thì kèo tài xỉu hiện tại đang được niêm yết ở mức đó là 2.5 anh em bỏ một vào kèo tài thì ăn đủ bỏ một vào kèo xỉu thì ăn được 0.88 trong đó thì à, kèo cực chấp về một cũng được niêm yết ở mức là kèo chấp 0.25 trong khi đó kèo tài xỉu 1 thì uh, luôn luôn niêm yết ở mức là một trái hòa thì anh em thấy ở trên trang còn một số cái máy kèo khác liên quan đến tỷ số anh em thấy ở trong trận đấu này anh em kết cái máy kèo tỷ số nào thì anh em có thể vô cái máy kèo tỷ số đó để có thể nâng cái lợi nhuận của anh em lên ví dụ anh em kết cái tỷ số là 21 ở trong trận đấu này thì anh em bỏ một vào cái máy kèo à, thằng à, cái đít thắng với tỷ số là 21 anh em bỏ một ra thì ăn được 0.8 ví dụ anh em bỏ 1m ra thì ăn được 8.5m và còn một số cái mã kèo khác thì Dũng luôn nói với anh em đó là mã kèo cả hai đội ghi bàn hoặc là không ghi bàn thì à, ở trong trận đấu này thì khả năng cả hai đội ghi bàn rất là cao nên em có thể nằm thêm cho mình cái mã kèo là cả hai đội ghi bàn anh em bỏ một ra ăn lên tới là 1.75 trong khi đó anh em nào mà cảm thấy chỉ có một đội ghi bàn thì bỏ một ra ăn tới là không à, 2.25 nếu mà anh em nào còn cảm thấy tự tin là trận đấu này không có một cái bàn thắng nào được ghi thì anh em có thể vào thêm cái bác kèo là à, không có bàn thắng ở trong trận đấu này bỏ một ra thì ăn lên tới là 10 trong đó là có một số các mã kèo khác như là tỷ số cách biệt đội thắng ngược dòng dưới sạch lưới cũng như là anh em thấy là mã kèo góc và kèo thẻ ở đây thì ở trong trận đấu này à, nhà cái niêm yết cái mức kèo tài góc và tài xỉu góc là 9.5 anh em bỏ một vào kèo tài 9.5 để ăn là 0.87 trong khi đó bỏ một vào kèo xỉu thì ăn 0.95 và cùng đó thì à, Dũng luôn nói với anh em á thì anh em nào hiện tại đang chơi quả thầu co co chưa có cho mình một trang chơi riêng để có thể tự do tham gia đầu tư thì anh em có thể liên hệ qua Dũng qua tele a còng Dũng Sức Kéo cũng như là cái số Zalo Dũng à, đang để ở đây còn à, nhá thì anh em à, nào anh em thấy á, ở chơi trên trang thì bỏ một ra và thằng cái thì ăn 0.91 trong khi đó anh em chơi ngoài thầu ngoài co thì ăn được là 0.8 mà thôi Chính vì vậy anh em vừa mất tiền like tiền phí mà còn phải vô một máy kèo rất là sớm từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ Ví dụ ở ngoài thông ngoài co nó ngủ từ 9 10 giờ tối rồi Nó không thể nào mà chờ đến 2 giờ sáng để có thể chấp nhận máy kèo của anh em được Bởi vì những máy kèo nào mà ngon ăn và chắc ăn nhất thì phải từ 10 đến 30 phút trước khi mà trận đấu được diễn ra Dũng luôn nói với anh em là như vậy Thì anh em nào mà cảm thấy thiện chí mà muốn chơi chung nhóm với Việt Dũng ạ thì em có thể liên hệ qua tele ở đây cũng như là số Zalo Dũng đang để ở đây. Còn quay trở lại trận đấu ngày hôm nay thì anh em thấy trận đấu này thì hiện tại cái đội hình dự kiến của hai thằng này thuộc về phần sân của đội chủ nhà Kedit là sử dụng cho mình đội hình là 442, đội hình chuyên về phòng thủ. Trong khi đó phần sân của Real Man à, Valladolid thì à, đang có cho mình đội hình là 433, đội hình à, phòng ngự phản công. Thì hàng công cao nhất của phần đội chủ nhà Kedit sẽ gồm có là Ramos và cùng đó là Guardiola. Trong khi đó phần sân của đội khách là Real Valladolid thì đang có cho mình hàng công cao nhất số 11 Volanta, số 19 uh, à, Cavendish và cùng đó là số 25 là Thì em thấy là phần sân của đội chủ nhà Cadiz ở trong trận đấu này thì thiếu vắng khá là nhiều cầu thủ khi mà hiện tại đang có một cầu thủ hiện tại là đang bị nghi ngờ không thể ra sân. Trong khi đó là có một cầu thủ hiện tại đang bị cấm thi đấu và có tới là 6 cầu thủ hiện tại đang bị chấn thương và không thể ra sân ở trong trận đấu này trong khi đó phần sân của Valladolid ấy, thì đang có một cầu thủ hiện tại đang bị nghi ngờ và không thể ra sân đó là Madrid. Trong khi đó là có ba cầu thủ đang bị à, chấn thương và không thể ra sân ở trong trận đấu này. Lần lượt sẽ là có Perez, à, Aunua và cùng với đó là Amala. Thì em thấy về cái à, bảng xếp hạng hiện tại của La Liga thì hai đội bóng này đang à, cố gắng để có thể nằm ở trong vị trí an toàn khi mà đều đang đứng ở vị trí thứ 16 và 17 ở trong trận hôm nay thì đội chủ nhà đang có cho mình vị trí thứ 16 ở trên cái bảng xếp hạng sau khi mà trải qua là 34 vòng đấu thì cũng chỉ có cho mình là 35 điểm mà thôi thì tương tự vị trí thứ 17 là Valladolid cũng trải qua cho mình là 34 vòng đấu cũng chỉ có cho mình là 35 điểm thì ở trong trận đối đầu này thì bất kể đội bóng nào để thua thì sẽ có cái cơ hội xuống hạng rất là cao ở trong mùa giải năm nay khi mà chỉ cách biệt với à, Getafe là một điểm số mà thôi nên cái việc mà giành chiến thắng ở trong trận đấu này rất là quan trọng cho hai đội bóng khi mà anh em thấy nhá phần sân của đội chủ nhà có chỉ có cho mình là 8 chiến thắng 11 trận hòa và có tới là 15 trận thua trong khi đó phần sân của Valladolid thì có cho mình là 10 trận thắng 5 trận hòa và có nhiều hơn phần sân của đội chủ nhà là 4 trận thua trong khi đó hàng công cũng như là hàng thủ của hai đội bóng này tỏ ra khá là yếu kém khi mà chỉ có cho mình là 30 uh, à, bàn thắng cũng như là 26 bàn thắng nhưng mà để thủng lưới lần lượt sẽ là 50 bàn và 60 bàn Vậy thì uh, còn về cái việc mà những trận đấu gần đây mà hai thằng này thi đấu thì anh em thấy nhá Phần sân của thằng uh, à, Kedit đang trải qua một chuỗi trận không tốt khi mà chỉ có là hai chiến thắng trong khoảng là 10 trận đấu gần đây nhất và có tới là 5 trận thua và 3 trận hòa cũng như là cái à, sự thiếu ổn định trong cái khâu tấn công của đội chủ nhà đang không thể tạo ra quá là nhiều cái khác biệt ở trong những trận đấu gần đây khi mà có trận đấu à, để thua trước Mallorca với tỷ số là 1-0 và thua 5-1 trước à, Atlético Madrid và cùng với đó nhá, cái việc mà đội bóng này thi đấu trên sân nhà của mình tỏ ra cũng không quá là tốt khi mà có tới là 3 trận thua, một trận hòa và chỉ có một trận thắng khi mà uh, có 5 trận đấu thi uh, đấu ở trên cái sân nhà của mình ở trong những trận đấu gần đây nhất. Và trong khi đó phần sân của phần uh, thì cũng không tỏ ra quá là mạnh mẽ ở trong những trận đấu gần đây khi mà đội bóng này cũng chỉ có cho mình là hai trận chiến thắng và có là hai trận hòa trong khi đó là có tới là 6 trận thua ở trong 10 trận đấu gần đây nhất thì uh, Valladolid thì đang có một cái uh, việc mà khủng hoảng về cái phong độ khi mà có tới là 4 trận thua liên tiếp lần lượt là trận thua 2-1 trước à, Valencia, trận thua 5-2 trước Atlético Madrid, trận thua 2-0 trước à, Valenciano và trận thua 3-0 trước Sevilla. Và cái việc mà đội bóng này thi đấu ở vị trí là sân khách thì cũng không tỏ ra quá là tốt ở trong cái mùa giải năm nay khi mà chạm trán những đối thủ uh, mạnh hay yếu đều để cho mình những trận thua cách biệt lên tới là hai ba bàn thắng ví dụ uh, anh em thấy là trong khoảng là năm trận đối đầu với uh, những cái uh, đội khác khi mà bị thi đấu ở vị trí là sân khách ở trong những trận đấu gần đây thì có cho mình là ba trận thua cũng như là một trận hòa và chỉ có một trận thắng nhưng trận thắng này là một trận thắng trước một đối thủ mạnh đó là Villarreal thì anh em cùng mình điểm qua những cái trận đấu gần đây của hai thằng này thi đấu ở trên cái đấu trường Liga để biết những cái mã kèo nhà cái đưa ra cho những trận đấu này thì ở cái trận đấu đầu tiên đó là Mallorca thì anh em thấy là Malaka đưa ra mức chấp là 0.5 thì uh, Cadiz để thua kèo châu Á ở trong trận này nhưng về cái mã kèo phạt góc cũng như là mã kèo thẻ thì anh em thấy là đã có tới là 7 phạt góc cho phần sân của Cadiz cũng như là uh, có tới là 9 thẻ vàng được đưa ra ở trong trận đấu này còn về cái trận đấu trước đó khi mà thi đấu với Atlético Madrid thì để thua với tỷ số là 5-1 thì ở trong trận đấu này đội chủ nhà Atlético Madrid đưa ra mức chấp tới là 1.75 thì chắc chắn thắng cách biệt lên tới là 4 bàn thắng ở trong trận đấu này và anh em thấy nhá có những cái thông tin liên quan đến phạt góc thì trong trận đấu này thì ờ, chỉ có là 7 phạt góc mà thôi nhưng mà cũng có tới là 5 thẻ vàng được đưa ra ở trong trận đấu này Vậy thì về cái trận thắng uh, trước thằng Valencia thì anh em thấy ở trong trận đấu này thì ở trong trận đấu này thì là được thi đấu kèo đồng và Cadiz thắng với tỷ số cách biệt là một bàn và anh em thấy nhá những cái thông tin thì hầu như thuộc về phần sân của Valencia trong trận đấu này nhưng mà đội bóng này chỉ ghi được một bàn thắng vào lưới của phần sân của Cadiz mà thôi thì em thấy cái phần à, về phạt góc thì em thấy là có tới là 11 phạt góc được đưa ra cho trận đấu này trong khi đó cũng có tới là 8 thẻ vàng vẫn được đưa ra ở trong trận đấu này thì cái thằng này mà thi đấu thì hầu như có rất là nhiều thẻ vàng được đưa ra thì anh em có thể nằm trong mình thêm má kèo là tài thẻ ở trong trận đấu này còn về cái thằng à, Valladolid đội khách ở trong trận đấu này thì khi mà chạm trán với phần sân của Sevilla một đội bóng nọ mạnh ấy, thì đang có cho mình trận thua với tỷ số cách biệt lên tới là 3 bàn thắng khi mà ở trong trận đấu này thì nhà cái đưa ra chỉ là mức kèo đồng mà thôi thì à, nhà cái đã đánh giá quá cao thằng à, Vardarolid ở trong trận đấu này về những cái mắc kèo về phạt góc thì em thấy là thằng này cũng có tới là 11 phạt góc và có là ba thẻ vàng được đưa ra trong trận đấu trong khi mà chạm chán với uh, Valencano ấy, thì anh em thấy ở trong trận này thì uh, Valencano đưa ra mức chấp là 0.5 và thắng với cách biệt là một bàn thắng còn về cái trận đấu chạm chán với một đối thủ mạnh đó là Atlético Madrid thì đã để thua với tỷ số là à, 5 2 năm và chỉ đưa ra mức chấp là 0.75 mà thôi thì uh, cái việc mà đã để thua cho mình là những cái trận đấu ở gần đây thì là bốn trận đấu gần đây nhất là đều để thua với má kèo châu Á thì thật sự là thằng này nó không còn quá là kiểu đáng tin ở trong má kèo châu Á ở trong những trận đấu gần đây và anh em thấy một số con số thống kê đây thì hai hàng này mà thi đấu thì uh, hầu như là có ít hơn là 2,5 bàn thắng trong khi đó là hai này mà thi đấu với nhau thì có rất là nhiều uh, thẻ vàng được đưa ra có hầu như là 4 trên 5 trận đấu gần đây là có 4 trên uh, 4,5 uh, thẻ vàng được rút ra vậy thì cái việc mà hàng này mà đối đầu với nhau thì anh em xem qua ở đây thì có thể thấy à, cái trận đấu gần đây nhất thì Kedic có tỷ số thắng là 1-0 còn về ba trận đấu trước đó thì đều có tỷ số là hòa một đều 0-0 và một đều thì anh em có thể xem qua cùng mình những cái trận đấu gần đây để xem những cái mắc kèo nhà cái đưa ra là mắc kèo gì thì ở cái trận đấu đầu tiên Cadiz thắng với tỷ số là 1-0 thì những nhà cái đưa ra cho Valladolid là mức chấp là 0.5 ở trong trận này và Cardiff đã à, thắng với kèo châu Á ở trong trận đấu này. Và anh em thấy về trận đấu trước đó thì à, có tỷ số là hòa một đều thì ở trong trận đấu này thì à, Valladolid cũng đưa ra mức chấp tới là 0.75 và đã thua kèo châu Á trong trận đấu này. Vậy thì còn về cái trận đấu mà hòa không đều thì nhà cái sẽ đưa ra mức chấp là bao nhiêu? Thì anh em thấy nhá, ở trận đấu này thì được thi đấu ở mã kèo đồng và đã hòa kèo châu Á trong trận đấu này. Còn về cái trận đấu mà hòa tỷ số là một đều thì ở trong trận này thì à, là có một bàn thắng ở phút thứ 90 cộng 2 của trận đấu đã nâng tỷ số thành một đều giúp cho Cadiz đã không để thua ở trong trận đấu này nhưng ở trong uh, cái trận lần chạm trán ngày hôm nay vào 2 giờ đêm ngày hôm nay thì liệu rằng mã kèo nào là mã kèo anh em nên đầu tư cũng như là mã kèo nào sẽ là mã kèo ngon ăn chắc ăn nhất cho anh em thể uh, tham gia và về bờ ở trong trận đấu này thì sau đây chúng sẽ đưa ra cho anh em một số cái mã kèo để anh em có thể tham gia đầu tư ở trong trận đấu này thì đầu tiên về cái mã kèo cược chấp thì chắc chắn mình cho anh em mã kèo là kèo đít chấp 0.25 ở trong trận đấu này bởi vì anh em có thể biết là với cái lợi thế sân nhà với uh, cái chiến thắng tối thiểu ở cái lượt đi thì đã giúp cho cái đít có mối phong độ tự tin hơn khá là nhiều cũng như là hiện tại cái đít là một cái đối thủ được đánh giá là khá là khó chịu cho phần sân của đội khách là và lead ở trong trận đấu này thì uh, cũng như là ở trong những cái trận đấu gần đây thì uh, cái đít đã giúp cho anh em ta có thể thắng được cái kèo châu Á ở trong những trận đấu gần đây từ là 4 trên 5 trận đấu gần đây nhất thì chỉ có một trận thua là thua trước thằng Atlético Madrid mà thôi còn lại bốn trận đấu còn lại thì là hầu như là thắng với má kèo châu Á cho nên cái vị mà chúng ta có thể đầu tư vào má kèo châu Á là credit được uh, chấp 0.25 ở trong trận đấu này là một má kèo sáng và là một má kèo anh em có thể tham gia vào đầu tư còn về má kèo tài xỉu cũng như là má kèo góc thì mình niêm yết cho anh em má kèo là tài 2.5 ở trong trận đấu này cũng như là má kèo tài góc 9 để anh em có thể tham gia vào đầu tư thì đây là ba cái mã kèo mà Dũng chốt ra cho anh em có thể tham gia đầu tư ở trong trận đấu ngày hôm nay lần lượt sẽ là cái đít chấp 0.25 cũng như là tài 2.5 và tài góc 9.5 để anh em có thể tham khảo đầu tư thì uh, ờ, thực sự đây là những cái mã kèo mà Dũng chưa khuyến khích em đầu tư theo ở đây bởi vì đây là một cái video nhận định sớm trước giờ bóng lăn từ khoảng là 11 tiếng đồng hồ chính vậy cái việc mà những thông tin hiện tại Dũng có có thể là chưa chính xác chính vậy Dũng luôn khi khuyến khích anh em hãy uh, liên hệ qua cho Dũng qua tele cũng như là cái số Zalo Dũng đang ở trên màn hình để từ 10 đến đến 30 phút trước khi mà trận đấu được diễn ra thì Dũng sẽ chốt ra những cái mã kèo nào là mã kèo anh em nên đầu tư cũng như là mã kèo nào anh em không nên đầu tư ở trong một trận đấu để anh em có thể uh, chắc ăn và về bờ một cách nhanh nhất thì nó lại với anh em một lần nữa thì hiện tại anh em nào mà đang chơi qua thầu qua cò chưa có cho mình một trang chơi riêng để có thể tự do tham gia vào đầu tư cũng như là một nhóm chơi một người quân sư có thể đưa anh em vào bờ thì anh em có thể liên hệ qua cho Dũng qua tele cũng như là cái số Zalo Dũng đang để ở đây để anh em có thể về bờ một cách nhanh nhất thì à, đây là cũng là cái video nhận định sớm về trận đấu của thằng Kedit đối đầu với thằng à, Varadolis để anh em để xem và tham khảo thì sau đây Dũng cũng xin phép kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo trên kênh Dũng soi kèo cũng là Việt Dũng bóng đá